Nay xin kính chào quý vị khán thính giả và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn có biết ngày hôm nay. À, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị à, theo dõi sự trở lại của anh à, Thanh Danh Darren Nguyễn. Anh là chuyên viên về thiết kế kiến trúc từ công ty DK Design. À, cái title tiếng Anh của anh là Architecture Designer. À, trước hết chào Thanh Danh. À, chào à, chị Vân Anh và kính chào quý vị khán thính giả của đài VNTV. À, vâng thưa quý vị, à, anh Thanh Danh sẽ gửi đến chúng ta những cái đề tài liên quan đến cuộc sống của ờ, hàng ngày và đặc biệt là những cái đề tài mà chúng ta hàng quan tâm. À, thưa quý vị, chúng ta đã trải qua pandemic COVID-19 đã hơn một năm rồi. À, anh Danh cũng biết là những cơ sở thương mại cũng như là có những người là không có công việc làm. À, tuy nhiên bên Anh được biết trong cái công việc làm của anh Thanh Danh thì trong thời gian vừa qua bận rộn lắm phải không anh? Dạ đúng rồi chị, dạ mặc dù là Covid nhưng mà cái, à, bên công việc, à, về kiến trúc và xây nhà thì, à, nó lại đi cái hướng ngược lại thì rất là là bận và có rất là nhiều khách hàng. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay mình cũng sẽ, đề cập tới cái vấn đề đó luôn, đúng không chị Vân Anh? Dạ vâng, à, thưa quý vị, à, tưởng cũng nên nhắc lại là anh Thanh Danh là đã từng thiết kế cũng như là vẽ bản vẽ cho rất nhiều cơ sở thương mại, à, các công ty cũng như là các tư gia tại San Diego trong suốt thời gian vừa qua. À, chúc mừng cho công việc của anh Danh à, càng ngày càng tiến triển và đặc biệt là rất là bận rộn trong thời gian vừa qua. Anh Danh, um, <coughs> thì anh nói là chúng ta sẽ à, đề cập tới một cái đề tài um, trong thời gian qua thì mình đang thấy là cũng có nhiều người họ muốn xây thêm phòng à, cơi nới thêm cái việc này cũng lâu rồi nhưng mà trong thời gian dạ. thì có nhiều người làm hơn phải không dạ đúng rồi chị thì uh, từ hồi xưa tới giờ thì cộng đồng mình thì họ hay biết đến cái vấn đề là xây cơi nới thêm phòng xây nhà mới nhưng mà cái vấn đề mà chị Vân Anh và Thanh Danh muốn nói ờ, muốn đề cập tới ngày hôm nay đó là cái ờ, topic là ADU đó cũng là cái topic rất là nóng và rất là hot trong cộng đồng hiện tại và thiết nghĩ là quý vị cũng cần biết là EDU là cái gì tại vì uh, cũng có một số người trong cộng đồng họ mơ hồ nghe EDU nhưng mà cũng không biết là được uh, được xây những gì đó, cho nên hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cái vấn đề này là uh, ờ, ADU là gì thì trước tiên thì mình sẽ nói là EDU cái chữ gốc của tiếng Mỹ đó là accessory dwelling unit mình dịch tắt uh, theo cái nghĩa Việt Nam mình đó là căn nhà phụ à, căn nhà phụ có nghĩa là mình đã có một căn căn nhà chính ở trên mảnh đất của mình rồi bây giờ chính phủ cho mình xây thêm một cái căn nhà phụ à, có thể dính liền hoặc là có thể rời ra à, và chúng ta có thể có thêm thu nhập income như vậy thì cái cái phần mà xây thêm edu đó anh nó có khác với căn nhà thường của mình à, không không anh À, cảm ơn chị Vương Anh hỏi câu hỏi này thì bây giờ trước tiên mình sẽ nói về cái căn nhà bình thường nếu mà một nếu quý vị mua cái mảnh đất trống mà quý vị xây một cái căn nhà thì cái đó nó gọi là SDU chứ không phải là EU thì thì cái căn nhà bình thường mà mình xây đó nó không có giới hạn cái diện tích mình có thể xây 2.000 3.000 hoặc là 4.000 square feet thoải mái à, à, và nếu mà mình nói về cơi nới cơi nới thì có nghĩa là mình đã có một căn nhà rồi bây giờ mình cơi nới cho nó rộng thêm mình xây thêm hai ba phòng nữa và nó cũng không có giới hạn cái diện tích tuy nhiên khi mình nói về cái edu thì nó có một số cái giới hạn nhất định thì trước tiên thì mình sẽ nói về cái diện tích diện tích thì nó chỉ giới hạn cho mình xây maximum là 1.200 square feet mà thôi à, nhưng mà ngược lại nó có những cái lợi khác khi mình xây cái edu thì mình có quyền mình xây nó như là một cái căn nhà riêng có số nhà riêng và à, chúng ta có thể cho thuê hoặc là có thể đưa thêm một cái gia đình khác tới ở uh, chung trong cái vùng đất của mình nhưng mà cái điểm khác biệt lớn nhất mà giữa cái edu và cái căn nhà bình thường là nếu mà quý vị thấy là một những mảnh đất mà nó có sẵn hai căn nhà thì cái người chủ nhà họ có thể họ tách ra họ bán riêng hai căn được ừ. nhưng đặc biệt cái căn ADU này bởi vì mình nói nó gọi là gọi là nhà phụ thuộc có nghĩa là mình không được bán riêng nó lúc nào nó phải đi chung với cái căn nhà chính nếu chúng ta có bán thì chúng ta phải bán chung chứ không có được bán riêng ra à, có những trường hợp nào mà mình có căn nhà chính rồi mà mình muốn làm ADU mà không được không anh à, dạ đúng rồi có à, cái đó cho nên trước khi quý vị uh, muốn xây ADU thì chúng ta phải cần biết là chúng ta ở cái zone nào tại vì không có phải là chúng ta ở đâu chúng ta cũng xây được ADU uh, 90 phần là chúng ta xây được đó nhưng mà nó có những cái zone chúng ta không được xây ADU như vậy để mà biết được thông tin chúng ta có được xây ADU trên cái mảnh đất chúng ta đang ở hay không thì quý vị có thể liên lạc với lại À, thanh danh hoặc là quý vị có thể tra cứu trên cái mạng uh, của um, uh, City of San Diego để biết được được là cái khu vực chúng ta đang ở uh, đặc biệt cái zone của nhà mình đang ở có quyền xây thêm một cái ADU hay không? À, vâng, như vậy thì trước khi mà khi mà chúng ta có cái ờ, tư tưởng là muốn xây thêm phòng đó, thì à, chúng ta cần phải nói chuyện với một người chuyên viên để biết là chúng ta có à, được hay không và những cái bước trước tiên là như thế nào à, chúng tôi à, có cái số điện thoại của anh Thanh Danh từ công ty DK Design đó là 6196009961 nếu mà quý vị có tất cả những cái thắc mắc à, bên anh biết là anh Danh rất là bận nhưng mà à, chắc chắn là ừ. anh cũng rất là vui để trả lời à, tất cả những cái thắc mắc của quý vị à, như vậy yeah. Dạ. thì uh, những cái biết mà chúng ta cần phải biết về EDU là như thế nào anh? À, như vậy thì bây giờ ờ, thông thường một cái, những cái câu hỏi mà khách hàng thường hỏi uh, thanh danh nhất nhiều nhất đó là khi mà tay chúng ta xây cái EDU thì à, chúng ta xây được bao nhiêu phòng ngủ chúng ta xây được bao nhiêu phòng tắm nó sẽ giới hạn như thế nào thì xin trả lời luôn cho quý vị là trong 1.200 square feet chúng ta có thể xây được bao nhiêu phòng ngủ cũng được và bao nhiêu phòng tắm cũng được không có hạn chế wow. tuy vâng. nhiên cái setup mà lý tưởng nhất á, cho 1.200 square feet thì vẫn là ba phòng ngủ hai phòng tắm à, có những trường hợp mình vẫn thiết kế được bốn phòng ngủ hai phòng tắm cũng được chứ không phải không nhưng mà à, thanh danh cảm thấy nó hơi nhỏ lại cho nên à, lý tưởng nhất vẫn là ba phần hai phần tám à, hoặc là hai phần hai phần tám cũng được à, cho nên nó không có hạn chế chúng ta trong cái cách thiết kế miễn sao là cái diện tích chúng ta không có vượt quá 12 square feet Yeah. Dạ. À, và danh cũng xin nói thêm là chắc chắn là trong ngày hai square feet đó <clears throat> mình có phòng ngủ mình có phòng tắm và mình có được một cái nhà bếp nữa mm, nó giống như là một yeah. Dạ. căn nhà à, riêng biệt trong đây dạ đúng rồi chị Vân Anh nó giống như là một cái căn nhà riêng biệt à, mà chúng ta đang à, ở vậy như vậy khi mà chúng ta cho mướn thì nó có đầy đủ tiện nghi à, như vậy cái căn nhà mà à, ADU tức là căn nhà chúng ta xây thêm á nó có lớn hơn căn nhà chính của chúng ta hay không và à, cái vị trí nó như thế nào anh à, cảm ơn câu hỏi của chị Vân Anh dạ. thì um, trước tiên đó là ờ, quý vị biết là ở San Diego nhất là ở San Diego chúng ta có những cái nhà rất là nhỏ nhiều khi quý vị có một cái mảnh đất rất là lớn nhà chúng ta đang ở nó chỉ có 500 600 square feet thôi như vậy khi mà chúng ta xây một cái EDU có được quyền xây lớn hơn cái nhà chính của mình hay không mặc dù nó là cái nhà phụ thuộc thì để trả lời câu hỏi đó thì ờ, danh xin trả lời luôn là được quý vị được quyền xây một hai square feet và căn nhà chính nó không có nhất thiết phải là lớn hơn căn nhà phụ cho nên quý vị miễn làm sao xây đừng quá một hai square feet là ok à, và cái thứ hai nữa là chị Vân Anh cũng có hỏi là cái vị trí của nó thì có những căn nhà mà chúng ta à, mua đó nó nằm thuộc về đằng sau tí xíu thì chúng ta không có đất ở đằng sau mà chúng ta chỉ có đất ở đằng trước thôi như vậy chúng ta xây cái căn nhà phụ nằm đằng trước căn nhà chính có được hay không thì câu trả lời cũng được luôn à, nó không có giới hạn chúng ta xây ở đâu miễn làm sao xây trong cái khuôn khổ mà chúng ta được phép uh, xây dựng là ok cho nên nó không có giới hạn là xe đằng trước hay đằng sau và nó cũng không có giới hạn là lớn hơn nhà trước hay nhỏ hơn nhà trước hay ờ. nhà, à. cái nhà chính dạ như vậy theo kinh nghiệm của anh á cứ khi nào anh thấy căn nhà chính nhỏ và căn nhà phụ to hơn nhiều mà anh có bao giờ thấy như vậy anh à, dạ chị Vân Anh cái này thấy thì cũng rất là nhiều tại vì chị Vân Anh biết là nhà ở San Diego mình đó là nhà nó nhỏ lắm nó không có lớn thông thường đó là cầu khoảng chín chín trăm cho tới khoảng một ngàn hai square feet này thôi à, cho nên thông thường mà khi mà xây một cái edu thường thì nhìn thấy nó nó đẹp hơn và nó nó, nó bề thế hơn là cái căn nhà chính đang có thì cái này nó rất là thường à, và đây là cũng một cái câu hỏi rất là tricky của, của một số người khách của thanh danh là giả sử như họ đang có một cái căn nhà chính à, là 1.000 square feet như vậy họ có thể chuyển cái căn nhà chính thành cái căn nhà edu và họ xây cái căn mới là ba ngàn bốn ngàn square feet được hay không thì con trả lời là không được cái căn nhà chính nó vẫn là căn nhà chính thôi mình không có thể nói căn nhà chính bây giờ nó là căn edu à, rồi bây giờ mình xây căn nhà chính bự được thì cái đó là không có được thưa quý vị nha <laughs> à, chủ nhân có được cho mướn kể cả căn nhà chính và căn edu không thưa à cảm ơn chị Phương Anh trước kia đó khi mà chúng ta à, cái luật mà trước năm 2017 đó uh, trước đây mình vẫn được xây edu và hồi xưa khi mà chúng ta xây một cái căn ID thì nó có rất là nhiều cái hạn chế à, danh đơn cử à, cái hạn chế thứ nhất là cái người chủ nhà à, bắt buộc phải ở một trong hai căn ha. À, cái hạn chế thứ hai đó là cái cái cái diện tích hồi xưa chúng ta xây nó không được lớn chúng ta chỉ được phép xây khoảng 30 hoặc 40 phần trăm của cái diện tích căn nhà đang có thôi như vậy là chúng ta không được xây lớn hơn căn nhà chính à, nhưng mà gần đây bởi vì cái số lượng nhà ở San Diego mình nó thiếu thành là chính phủ cho phép mình được quyền xây cái căn ADU và chúng ta có rất là nhiều cái quyền lợi ở trong đó cái thứ nhất cái quyền lợi đặc biệt nhất là cái phí để mà xin cái giấy phép nó rẻ hơn gấp gần 3 lần rất là rẻ à, cái thứ hai nữa là cái diện tích được nâng lên rất là lớn hồi xưa là chúng ta bị giới hạn cái diện tích thì bây giờ chúng ta được xây tới một ngàn hai một ngàn hai rất là lớn và cái điều thứ ba đó là cái trả lời câu hỏi của chị Vân Anh là cái người xây chúng ta không người chủ không nhất thiết phải ở trong căn nhà chính hoặc là căn nhà phụ thuộc chúng ta có thể à, cho mướn cả hai căn mà không cần phải ở đó hiện tại bây giờ San Diego chúng ta đang thiếu nhà cho nên chúng ta có chương trình sẽ cái nhà EDU nhưng mà cái này nó không phải là forever có thể là một năm hoặc là hai năm à, cũng không chừng và sau đó chúng ta không có được xây EDU nữa à, nhưng mà tạm thời cái code nó thay đổi liên tục mỗi năm nó thay đổi và mình không biết từ sang năm cái code nó còn cho phép mình sai hay không hoặc là nó có thể nó hạn chế mình ở một cái điểm nào đó nhưng mà à, ở cái thời điểm hiện tại năm 2021 này á thì là cái luật nó rất là ờ, nó nó rất là nới lỏng cho những người muốn xây ADU và đặc biệt là quý vị nào mà có một hai căn nhà đang cho thuê thì đây là cái cơ hội mà chúng ta có thể đầu tư chúng ta xây thêm không có bao nhiêu tiền nhưng mà chúng thể chúng ta có thể có được uh, thêm thu nhập income À, như vậy ờ, với với cái dễ dàng về permit hiện nay và có rất là nhiều người muốn làm và đặc biệt là vẫn còn ở trong pandemic thì cái thủ tục mà để xin đó anh nó có bị delay nó có kéo dài lâu không hay là như thế nào à, trong cái kinh nghiệm làm việc của anh trong năm qua dạ um, thì uh, bởi vì cái dịch pandemic thì không ít thì nhiều chúng ta cũng cũng bị ảnh hưởng uh, chút đỉnh uh, riêng đặc biệt ở thành phố San Diego chúng ta thì thì có thể là gọi là ảnh hưởng nặng nhất so với những cái thành phố khác uh, vì những cái thành phố nhỏ hơn thì họ vẫn đang làm việc uh, mặc dù là cái tiến độ họ làm chậm nhưng mà họ vẫn mở cửa làm việc đặc biệt là cái thành phố San Diego chúng ta thì họ đóng cửa mà họ làm việc uh, remotely ở nhà uh, uh, cho nên cái cái cái à, cái thời gian mà họ duyệt một cái project nó chậm hơn hồi xưa rất là nhiều dạ yeah. Um, như vậy đó anh thì à, nếu mà quý vị khán giả theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay và muốn à, có um, thực hiện một cái EDU sắp tới thì quý vị cũng có thể gọi cho anh Thanh Danh từ công ty DK Design à, có số điện thoại 619 600 9961 hoặc họ có thể làm tự một mình go online rồi làm được không anh hay là phải có một cái sự hướng dẫn yeah. Dạ. À, thông thường đó thì nếu mà quý vị có ờ, một chút ít thôi kiến thức mà về nhà cửa thì quý vị có thể tìm hiểu được những cái thông tin này. À, tuy nhiên đôi khi chúng ta có những cái thông tin mà chúng ta hiểu không có đúng hoặc là hiểu lệch thì nó sẽ làm chúng ta mất thời gian và mất tiền. À, à, thanh danh xin đơn cử ví dụ như chúng ta cứ nghĩ là cái đất của chúng ta xây được một cái căn nhà ADU đó chúng ta tiến hành chúng ta vẽ mướn kiến trúc sư vẽ và cũng submit cho city nhưng cuối cùng end up mình không có xây được hoặc là cái gì cái diện tích mình xây nó giới hạn nhỏ hơn 1 hai hay gì đó thì nó làm quý vị mất thời gian mất tiền cho nên ờ, nếu như quý vị còn băn khoăn mà không có sure thì quý vị chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi liên lạc với lại thanh danh à, để mà chúng để mà thanh danh có thể giúp đỡ quý vị à, mặc dầu có thể là thanh danh sẽ không phải là cái người design cho quý vị nhưng mà về tư vấn thì danh lúc nào cũng à, cũng vui vẻ giúp quý vị để quý vị có được một cái hướng định hướng là mình xây được EU hay không và xây như thế nào cái cái thủ tục nó như thế nào rồi cái budget nữa nó nếu quý vị cần phải plan trước uh, khi mà chúng ta làm KDU um, trong thời gian hiện nay đó anh thì khi mà chúng ta nhất là trong cái ờ, thời buổi với thị trường địa ốc rất là nóng bỏng hiện nay tại San Diego cũng như là ờ, tại khắp nơi thì cái việc mà chúng ta xây thêm um, ADU đó anh à, anh thấy là nó sẽ um, thuận lợi hơn là chúng ta mua nhà hay là với kinh nghiệm của anh anh nghĩ gì về nhận định này à, ờ, Thành Danh thì không phải là một cái chuyên viên địa ốc nhưng mà nếu mà nói về đầu tư đó thì Danh thấy đây là một cái cái uh, cái mảng đầu tư khá tốt tại vì à, danh thấy là cái cái khoản tiền mà chúng ta bỏ ra để mà xây một căn IDU nó không có lớn à, mà về cái lợi nhuận á, để chúng ta thu về thì nó lớn hơn là cái số tiền chúng ta bỏ ra thì à, với một cái cách tính đơn giản của danh thôi thì thanh danh thấy là à, ở cái thời điểm hiện tại chúng ta nếu mà muốn mua một căn nhà để cho thuê thì chúng ta có ít nhất phải là bốn năm trăm ngàn thì chúng ta mới có thể thực hiện được điều đó trong khi nếu như nhà của chúng ta à, có đất sẵn thì chúng ta không cần phải bỏ ra như vậy chúng ta chỉ cần ít hơn nửa giá chúng ta có thể xây được căn nhà nó về thế hơn mà cho mướn dễ hơn nữa à, dạ vâng à, và khi mà chúng ta có căn nhà mà cơi nới thêm căn nhà mà xây phụ thuộc đó à, ADU đó, đó thì căn nhà đó cũng sẽ nó giống như là một căn nhà độc lập nó có đầy đủ tiện nghi nó có điện nó có nước nó có số nhà phải không anh dạ đúng rồi chị khi mà chúng ta xây một cái căn ADU đó thì nó không khác gì một cái căn nhà thứ hai giống như một cái duplex nó tiện nghi đầy đủ à, và đặc biệt là chúng ta có thêm một cái số nhà nữa và à, và thường khách hàng cũng hay hỏi thanh danh đó là à, nếu mà xây một cái căn ADU thì chúng ta có thể có đồng hồ nước đồng hồ điện đồng hồ gas riêng hay không thì câu trả lời là yes chúng ta có được được phép chính phủ không có bắt buộc chúng ta phải có đồng hồ điện đồng hồ nước riêng nhưng mà chúng ta được phép đăng ký để xin có được cái đồng hồ điện đồng hồ gas và đồng hồ nước riêng À, tuy nhiên nếu mà nói về chi tiết á, thì đồng hồ điện và đồng hồ gas chúng ta xin riêng á, thì nó rất là dễ nhưng mà nếu chúng ta xin thêm một cái đồng hồ nước riêng á, thì cái chi phí nó có nó có thể là khá đắt nên thông thường là à, 90% à, khách hàng của Thanh Danh là không có chọn để mà làm cái đồng hồ nước riêng mà chỉ chọn làm đồng hồ điện và đồng hồ gas riêng mà thôi tuy nhiên nếu mà quý vị về cái nhu cầu mà chúng ta cần làm cái đồng hồ nước riêng thì thanh danh cũng vẫn có thể giúp quý vị à, xin cái permit để mà mình có cái đồng hồ nước riêng Vâng, à, cảm ơn anh Thanh Danh rất là hay với những chi tiết mà anh vừa mới à, chia sẻ với quý vị khán thính giả về đề tài ADU, à, tức là chúng ta cơi nới thêm phòng. À, À, hy vọng rằng với những cái thông tin này sẽ giúp cho quý vị à, mạnh dạn hơn à, để à, thực hiện à, cái ý định là, là xây thêm phòng ốc để ở à, hoặc là để à, cho mướn để tạo thêm cái thu nhập sắp tới ha anh danh ha à, một lần yeah, dạ, nữa thì yeah. Dạ. quý vị à, anh thanh danh à, từ công ty DK Design có văn phòng ngay tại San Diego à, với số điện thoại là sáu sáu một chín trăm chín chín sáu một Vân à, Anh biết là anh là rất là bận cho nên khi mà quý vị gọi điện thoại tới thì đôi khi quý vị sẽ không được um, trả lời liền thì uh, tuy nhiên quý vị uh, tiếp tục kiên nhẫn gọi cho anh Danh thì Vân Anh tin là anh Danh sẽ à, rất là vui để mà giúp đỡ cho quý vị khi quý vị có tất cả những cái thắc mắc gì à, lời cuối anh Giang gửi đến quý vị trước khi chúng ta chia tay? Dạ thì một lần nữa thì uh, rất là cảm ơn quý vị uh, trong cộng đồng Việt Nam đã luôn ủng hộ cho đài VNTV và đặc biệt là theo dõi chương trình thì uh, giống như chị Vương Anh nói đó uh, quý vị nếu như có nhu cầu hoặc là có cái hướng đi sắp tới nếu muốn xây EDU hoặc là không không những là EDU mà nếu mà muốn biết thêm về uh, kiến trúc ở trong San Diego chúng ta xây dựng uh, về cơ sở thương mại hoặc là làm nhà cửa xây nhà mới hoặc là cơi nới và đặc biệt là EDU nếu quý vị không có chắc chắn uh, biết mình có làm được hay không thì quý vị đừng có ngại à, gọi cho Thanh Danh hoặc là text hoặc có thể email darrenorch@yahoo.com à, thì Thanh Danh sẽ cố gắng trả lời email hoặc là text à, và cũng như là điện thoại quý vị à, rất là vui lòng à, giúp quý vị để chúng ta có được à, à, những cái dự án sắp tới à, và theo như mong muốn của quý vị và một lần nữa cảm ơn à, quý vị rất là nhiều và cũng như cảm ơn chị Vương Anh đã có cái chương trình à, ngày hôm nay cho Thanh Danh À, cảm ơn Thanh Danh rất là nhiều. Chúc cho uh, à, DK Design sẽ càng ngày càng thành công và được uh, quý uh, đồng hương chúng ta uh, yêu mến và tin tưởng và ủng hộ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và chúng tôi xin thân ái chào tạm biệt. Dạ, kính chào quý vị